Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nắm quyền bổ nhiệm công an tỉnh, mồi ngon trăm tỷ cho Tô Lâm Trước đây khi mà ông Mai Ái Trực làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường trả lời chất vấn trước Quốc hội, ông Chua Chát nói rằng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường không có quyền cách chức các giám đốc của sở. Thực tế, các giám đốc sở là do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương bổ nhiệm. Tuy nhiên, với Sở Công an thì lại khác Bộ trưởng Bộ Công an không những thọc tay vào điều động, bố trí các giám đốc sở, mà còn có thể sắp xếp nhân sự xung quanh giám đốc sở. Nghĩa là các ban ngành trong sở công an đều bị bàn tay của ông Bộ trưởng Bộ Công an thọc vào để điều khiển. Đây là hình ảnh ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Trước đây, tờ Thể báo chấm D đã có bài viết bình luận về trường hợp ông Tô Long, con trai ông Tô Lâm, tác oai tác quái ở Bộ Công an. Nay chúng tôi tiếp tục đưa thông tin về hành động nhận tiền chạy trọt của các quan chức của công an cấp tỉnh để được điều chuyển nhằm lên chức. Đây là những thông tin chúng tôi nhận được từ người trong cuộc. Sự xác tín của thông tin này ở mức độ nào thì hiện nay không có điều kiện kiểm chứng. Bạn đọc tùy nghi xem xét. Một người khi được trao quá nhiều quyền lực thì sẽ trở nên tha hóa. Đây là câu chuyện không hề mới. Và ông Tô Lâm đã trở nên tha hóa theo cách như vậy. Nguồn tin từ bên trong Bộ Công an tuần ra cho biết mỗi suất bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh ít nhất cũng phải 100 tỷ đồng. Đó là một con số không thể tin nổi, nhưng thực tế nó là như vậy. Cuộc chơi trăm tỷ với ông Tô Lâm mà ông ta làm nhà cái nên ông ta rất giàu. Võ Trọng Hải hiện nay là Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Trước đây để lên được chức nhanh chóng Thông tin cho biết ông Hải đã phải chi cho Tô Lâm đến 200 tỷ đồng để chạy thuyền chuyển nhằm chiếm được chiếc ghế Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và từ đó tiến thân cao hơn nữa. Đây là hình ảnh ông Võ Trọng Hải khi làm Giám đốc Công an Nghệ An. Gói 200 tỷ là gói thuyền chuyển liên tục để ông Võ Trọng Hải có thể nắm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Tô Lâm đã chính là đầu nậu nhận gói thầu này, phần còn lại ăn chia thế nào là chuyện của ông Bộ trưởng Bộ Công an. Để lên được chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thì phải nắm qua chức Giám đốc Sở trước. Đó là trình tự gần như bắt buộc. Nếu leo lên cao thì phải chạy thuyên truyền từ phía dưới đưa lên. Bước đầu cho lộ trình buôn quan bán chức là quyết định điều ông Võ Trọng Hải giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 3 tháng 3 năm 2019. Sau đó hơn một năm thì ông Hải được điều về Nghệ An làm Giám đốc Công an tỉnh này mùng 8 tháng 6 năm 2020. Đến ngày 19 tháng 9 năm 2020, ông Tô Lâm xin ông Chủ tịch nước, lúc đó là Nguyễn Phú Trọng, thăng quân hàm trong Hải từ đại tá lên thiếu tướng. Tô Lâm cứ bổ nhiệm vào ban chức thần tốc, miễn sao đẩy nhanh tiến độ thăng chức, càng nhanh càng tốt. Ông Tô Lâm có lợi thế là có thể khai thác và tác động đến ông Tổng Bí Thư. Chuyện ông Tô Lâm có chia chác lại ông cho Tổng Bí Thư hay không thì khó biết được. Tuy nhiên, người trong cuộc đánh giá ông Tô Lâm hoàn toàn có thể tác động vào ông Tổng Bí Thư để định hướng cho Võ Trọng Hải bởi ông Tổng đang rất cần Tô Lâm. Đây là hình ảnh Tô Lâm và Võ Trọng Hải. Không biết ông Tô Lâm có tác động được gì với ông Tổng hay không mà ngày 16 tháng 4 năm 2021, Ban chấp hành Trung ương Đảng có quyết định về việc điều động, chỉ định cán bộ. Theo đó, điều động chỉ định ông Võ Trọng Hải là Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, tham gia vào Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó, việc của Hội đồng Nhân dân tỉnh là chỉ đơn giản là bầu thủ tục để đưa ông Võ Trọng Hải lên làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này. Như vậy là từ năm 2019 cho đến năm 2021, chỉ trong có 2 năm, ông Võ Trọng Hải đã bung ra 200 tỷ và ông trải qua các chức vụ sau đó leo lên chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này.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 những quản lý cấp cao của Vingroup đối diện với nguy cơ bị mất tiền thưởng nếu có quá ít người trong bộ phận làm việc của nhóm của họ mua xe VinFast. Với áp lực đó, các quản lý lại phải đè tiếp các áp lực xuống nhân viên của họ thực hiện theo. Việc sản xuất xe và thuyết phục để khách hàng tin tưởng lựa chọn là một chặng đường rất dài. Quảng bá thương hiệu, tung sản phẩm, khách hàng sử dụng và có phản hồi. Nếu phản hồi tốt, tiếng lành đồn xa sẽ hút thêm được nhiều khách hàng khác nữa. Nếu phản hồi không tốt thì kết quả là khách hàng sẽ rời bỏ sản phẩm. Bất kỳ sản phẩm nào khi tung ra thị trường cũng cần phải trải qua quá trình như thế. Đây là hình ảnh tờ báo tài chính của anh bóc phốt vượng ép nhân viên mua VinFast. VinFast ảo ạt tung ra sản phẩm ra thị trường mà họ muốn có lượng khách hàng ngay tức thì. Như vậy chỉ có thể ép nhân viên của Vingroup mua, đó là cách nhanh nhất. Việc làm, lương thưởng, tương lai của nhân viên đều nằm trong tay ông Phạm Nhật Vượng nên ông ép buộc nhân viên của mình phải ăn cho hết sản phẩm của VinFast do chính công ty này làm ra, ai dám không nghe. Việc cưỡng ép nhân viên của mình phải mua sản phẩm của công ty đó là cách hành xử độc tài của ông chủ doanh nghiệp. Hầu hết các nhân viên chọn cách im lặng, chịu đựng, số ít nhờ người khác lên tiếng giúp trên mạng xã hội nhưng không ai dám trực tiếp lên tiếng trước hành động ép người ấy của ông Phạm Nhật Vượng. Chiếc ô tô là tài sản rất lớn đối với người dân Việt Nam. Chiếc xe cũng liên quan đến sự an toàn của chủ nhân và cả gia đình của họ khi tham gia giao thông. Đó là lý do rất nhiều người không ngại bỏ ra số tiền lớn để mua những chiếc xe nổi tiếng về độ bền và tính an toàn của nó. Không ai lại muốn đem sinh mạng của mình và gia đình của mình ra đùa giỡn cả. Vậy mà trong khi độ an toàn của xe VinFast chưa được kiểm chứng, ông Vượng đã bắt nhân viên phải mua nó thì khác nào đẩy họ vào vòng nguy hiểm khi tham gia giao thông công cộng. Việc ép nhân viên mua VinFast là giúp cho ông Phạm Nhật Vượng đẩy nhanh doanh số bán VinFast và lấy những con số đẹp tiếp tục quảng cáo bán hàng. Nhưng lại đẩy nhân viên của ông vào thế kẹt vì phải xuất ra một khoản tiền rất lớn để mua một sản phẩm mà mình không hề mong muốn. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng đang lập ra VMI để kiếm vốn cho Vin. Mới đây, Facebook Hoàng Dũng đã dẫn nguồn từ Thời báo Dân Việt cho thấy tờ báo này đã để lộ thông tin một khách hàng của VMI tên là Nguyễn Thủy Anh. Đây là trường hợp vi phạm quyền riêng tư khi tự ý tiết lộ thông tin của một cá nhân. Tuy nhiên, phát hiện sau đó của Hoàng Dũng mới là điều đáng chú ý. Hoàng Dũng cho biết Nguyễn Thủy Anh chính là nhân viên của công ty của ông Vượng. Nếu đây là sự thật thì ông Phạm Nhật Vượng lại một lần nữa đã dùng chiều cũ ép chính nhân viên của mình phải ăn cho hết những gì mà VMI đưa ra. Đây là cách làm tăng doanh thu, thu hồi vốn nhanh và ông Vượng có thể nắm chắc thành công. Lâu nay, ông Phạm Nhật Vượng vẫn điều hành tập đoàn Vingroup theo kiểu độc tài như thế, giống hệt như nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam vậy. Đây là điều khó có thể nhận ra. Từ việc sử dụng lực lượng dư luận viên đến việc kiểm soát thông tin trên báo chí và cả việc sử dụng lực lượng công an đi chấn áp những người dám bóc phốt sản phẩm của Vin. Khi Vingroup ăn nên làm ra thì ông Vượng sẽ hưởng chọn, nhưng khi Vin làm ăn thất bát, nợ nần trông chất thì ông Vượng ép nhân viên phải mua hàng ế, hàng tồn kho để góp vốn cho Vin. Nếu ai không vâng lời thì Vin có rất nhiều biện pháp để chế tài. Đây là hình ảnh ông Hoàng Dũng đã bóc phốt chiều ép nhân viên hốt hàng VMI của ông Vượng. Độc tài thì không bao giờ bền vững cả, Vingroup hiện nay đang cố vươn ra thế giới nhưng vẫn mang theo cách quản lý độc tài, độc đoán rất cộng sản. Việc ép người có thể giúp ông Vượng giải quyết được những khó khăn trước mắt nhưng sẽ không phải là cách bền vững để hoạt động được lâu dài. Nhân viên phải bỏ công bỏ sức cống hiến cho Vin để được Vin trả công, nhờ đó có nguồn thu nhập. Tuy nhiên, nguồn thu nhập chân chính đó không yên ổn. Ông Phạm Nhật Vượng lại ép họ mua tờ giấy để giao tiền cho Vin. Đó có thể nói đây là hành động rất thiếu đạo đức